À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện ở video hôm nay mình sẽ giới thiệu bộ trục nhông phanh à, có ổ đỡ và cặp bánh à, khủng chuyên à, làm xe cho trẻ con cỡ trung cỡ vừa và cỡ to thì à, trước à, mặt các bạn đây là một cái bộ à, cầu có chiều rộng là à, trước mặt các bạn đây là một bộ trục có chiều rộng đo cả bánh là 95 cm Đấy. 95 này thì có thể làm được à, xe rộng 1 mét à, bản rộng của lốp là 15 cm và đường kính của cái lốp này là 35 cm cái lốp này còn gọi là lốp 145 trên 70 à, trừ 6 à, thì à, chạy cái bộ trục cầu này thì à, giá thành nó rẻ cho nên là nhiều người à, vẫn thích mặc dù thì à, nó không chạy à, ngon được bằng cái bộ à, nhông à, vi sai cầu vi sai nhưng mà được cái giá nó rẻ và nhìn nó rất là hầm hố đây là bộ phanh đĩa này và đây là bộ nhông nhông này là dùng nhông của xe máy này và cái ổ này là ổ đỡ cái này chỉ cần hàn cái này lên khung cái này lên khung là xong thôi rất là đơn giản đấy à, đối với cái bộ trục cầu này thì à, nó có rất nhiều loại bánh để à, lắp đặt với nó thì đây là cái cỡ bánh à, trung bình và kích thước của cái trục này thì nó cũng có rất nhiều cỡ như cái cỡ trục này là trục 83 85 cm ngoài ra nó còn loại nhỏ hơn là trục khoảng 60 và trục dài nữa là trục 1 mét trục này là trục 80 thì cái bánh nó lớn nên nắp nên nó gần 1 mét rồi thì à, anh em dùng cái trục này là vừa rồi đấy à, sau đây mình sẽ giới thiệu thêm một số cái mẫu bánh để làm những cái dòng xe nhỏ cho em bé đây à, để lắp à, vào với cái trục này thì nó còn à, có ba mẫu bánh nữa vậy là tổng là bốn loại khác nhau đây như cái loại này là đường kính 30 và này đường kính 30 và này đường kính 30 nhưng mà lốp bản tròn hai thằng này là lốp bản tròn có chiều cao lốp à, chiều rộng của lốp là 12 cm đấy nhưng là lốp vuông là, là, là lốp tròn thì à, anh em à, thích loại nào thì chọn loại đấy và nên nhớ là tất cả đều lắp vừa với cái trục lạch tiếp theo nữa là cái bản này là bản đường kính 40 và cái chiều rộng của lốp ấy là 16 cm là thằng này tiếp theo đến à, ông này ông này là đường kính 35 bản rộng là 15 và đường kính là 35 Đấy. tất cả đều lốp không xăm vậy là tổng cộng có bốn loại loại tròn nhỏ loại tròn nhỏ loại vuông nhỏ loại tròn to và loại à, tròn to nữa bốn loại mình à nếu các bạn à, mua thì à, cứ hỏi mình đây là loại 1 loại 2 và loại 3 loại 4 bốn loại này đều lắp được trên cái loại này Đấy. cái bánh này rất là to làm xe thì rất là chất rồi cái nhông này thì nó là dòng nhông của xe máy thôi còn cái phanh đĩa này là phanh đĩa bình thường mình có thể à, tái sử dụng cái à, phanh đĩa từ cụm xe máy ngoài ra nếu mà cần mua thêm phụ kiện phanh à, chân cụm heo dầu và cái cúp ben hay còn gọi là tổng phanh thì bên mình đều có sẵn À, giá chi tiết từng món thì à, các bạn à, cần loại nào thì comment ở dưới hoặc gọi điện qua số điện thoại 0983 818 955 à, mình sẽ trả lời hết à, cái video của mình chuyên review các cái dòng sản phẩm độ chế xe điện xe máy xăng ba bánh bốn bánh hai bánh các cái thông số kỹ thuật cụ thể Ờ, và giá cả à, các bạn à, thấy video của mình à, hữu ích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh nhấn nút à, like hoặc là chia sẻ video lên Facebook à, Zalo để cho mọi người cùng tham khảo à, nếu các bạn cần tư vấn kỹ thuật thì có thể gọi số điện thoại 0983 818 955 hoặc một số villa khác nữa hoặc là xem thêm ờ, video trên xe điện motor điện.com à, ngoài cái bộ này ra thì bên mình còn có cả bộ lái đằng trước bộ bánh trước bộ rằng lái trước và bộ vô lăng lái phần đó thì cũng tương đối là hoàn chỉnh anh em có thể à, tham khảo ở trong website hoặc ở trong một video khác à, với bốn mẫu bánh này thì à, có thể làm cho cái xe này hoặc là làm vào một cái xe khác thì à, tùy à, anh em tính toán và lựa sao cho nó phù hợp à, sau đây là sẽ là chi tiết một số cái mẫu bánh đây là bánh lớn nhất này Đấy. và cái à, độ dày của cái à, lốp là 16 đường kính là 40 còn à, đối với à, bánh này là chiều dày cũng 16 và đường kính là 35 tiếp theo là cái bánh này chiều dày là 12 bản nốt vuông có đường kính là 30 cm đây 30 cm cái bánh lốp tròn này cũng thế chiều dày là 12 cm và đường kính là 30 cm